好，对，对。 များစစ်ချီတက်လာပြီနိုင်ငံတော်တွင်ရှိအာနာရှင်ဘုံရန်သူကိုမြစ်ပြတ်ချေပုံမီရဲရင်တဲ့တွေသူရင်ကောင်းများကြောက်တရားတော်ရှိစူနီလမ်ထွေဒီမတွင်လည်းရှိစေအာနာရှင်ကိုမြစ်ပြတ်တိုက်ထုံးပြီတိုက်ပြီတိုက်ခါ 지된 나비 나인간 너된 시 하나 신봉양 두고 밉게 제몸이 예인의 뇌 두의 공약 저기한 음식 수닐 램트윙 니미트윙 래시제 하나 신고 밉게 따이통이 따이비 따이카이비 대체 비통수 나인간 거지 sau này đi thi tại quê huyền mi tại vì tại khai mi phép chơi vì thao sư thành ngàn đồ chi thì sau này đi